Ờ, chào tất cả anh em nhé đặc biệt là những em nào mà đang làm tay cái hay là anh em nào mà đang ờ, làm tay cái nhưng mà chưa có cái bộ hột tài xỉu mà anh em lắc tài xỉu nó đạt hiệu quả và cái bộ hột tài xỉu nó có phần trăm ăn độ thì anh em theo dõi cái video này video cái video này tôi chia sẻ cho anh em cái bộ hột tài xỉu không tang mới nhất ở bên cơ sở tôi mới nhất 2021 này dành cho anh em Đấy, anh em làm đi lắc cái thì là anh em đã biết rồi thì cái bộ hột tài xỉu thì anh em đến sân chơi thì anh em phải có bộ hột tài xỉu nhất là không tan thứ hai là bộ hột tài xỉu có tỷ lệ bao thứ ba nữa là anh em có thể là lắc cái bộ hột đấy nó đi theo ý muốn của anh em thì cái bộ hột tài xỉu ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cho anh em làm tay cái anh em uh, theo dõi cái video thì anh em sẽ thấy được cái uh, cái bộ hột này nó đi như thế nào đấy, và cái cách lách và cái cách lắc làm sao mà anh em lắc tấm ồn tài xỉu này nó đi theo ý muốn của anh em và khi mà anh em đi chơi anh em lắc tài xỉu bịp đấy thì anh em à, luôn luôn anh em có cái tỷ chiến thắng lên tới 7 đến 80 phần trăm cho anh em nhé đấy thì à, ngày hôm nay tôi vào tôi sẽ giới thiệu cho anh em luôn bây giờ giới thiệu cho anh em đấy, và test cho anh em cái bộ hồ tài xỉu mới nhất bộ hồ tài xỉu không tang mới nhất ở bên cơ sở tôi đấy thì uh, trước khi vào test cho anh em đấy thì à, tôi sẽ test qua cái à, cái cái hồ tài xỉu mà tôi muốn test cho anh em nhé để test qua cái tan tích của nó đây, thử cho anh em à, nước muối này thử cho anh em nam châm này đó thì tôi sẽ lấy một bộ hột này ở đây tất cả tất cả đây là những cái bộ hột tài xỉu mà bên tôi làm Đấy, tất cả những bộ hột tài xỉu này là do chính tay tôi làm nhé thì cái bộ hột tài xỉu này tôi được tôi đặt tên cho nó là bộ tài xỉu cây Đấy. bộ tài xỉu cây thì đó chỉ là tên gọi của nó thôi nên là anh em cũng không cần bận tâm lắm đến cái tên của nó thì à, anh em chỉ cần à, biết cái à, cơ sở tôi ở bên xe miền Tây Đấy, và cung cấp chuyên cung cấp cho anh em những cái bộ tài xỉu anh em đi lắc cái nó có hiệu quả cao nhé Đấy thì những cái bộ hồ tài xỉu bên tôi chia sẻ cho anh em bán cho anh em đi lắc cái thì anh em chơi ở bất kỳ những sân chơi nào thì anh em đều có cái tỷ lệ chiến thắng đấy thì riêng những cái bộ hồ tài xỉu mà tôi làm cho anh em đi lắc cái là làm những cái hột mà đi lắc đấu trường đấy, những lắc C1 đấy, lắc những cái đấu trường lớn đấu trường lớn ấy đấy, thì à, nói chung là những cái bộ hột này nó cực kỳ là hiệu quả rồi tôi đã test qua và tôi đã, đã lọc ra tất cả những cái bộ hột tài xỉu mà tôi đã làm Đấy. những cái bộ hột nào chơi được thì tôi mới lọc ra để cho anh em chơi nhé còn những bộ hột nào mà không được thì tôi loại Đấy. tránh cái trường hợp mà đưa cho anh em những cái bộ hột tài xỉu mà nó không hay thì anh em về anh em chơi thì nó lại nó lại ừ, không ờ, được ờ, theo ý muốn của anh em thì ờ, thì tôi cũng ờ, rất là khó nói với anh em Đấy. thì à, đây chính là cái bộ tài xỉu kênh cái bộ tài xỉu này Đấy, anh em xem cái bộ tài xỉu này thì nó vô cùng đẹp vô cùng đẹp anh em thấy Đó. rất là đẹp nhé bộ hột cực kỳ đẹp thì cái bộ hột tài xỉu này khi mà anh em ờ, sử dụng nó anh em đi lắc tài xỉu thì nó sẽ đi đều cho anh em Đấy, nhất là đi đều thứ hai nữa là anh em thể giúp tài xỉu được hay anh em muốn lên tài xuống xỉu thì nó đi theo ý muốn của anh em Đấy. thì trước tiên tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái tăng tích của nó này thử cho anh em nước muối này ok thì uh, ngoài những cái bộ uh, ngoài những cái bộ tài xỉu cây này ra thì uh, bên tôi còn rất là nhiều những cái bộ tài xỉu mà tôi cũng đã từng giới thiệu ở trên video đấy thì anh em nào mà theo dõi kênh hay là anh em nào mà đã theo dõi cái những cái bộ tài xỉu của tôi ấy, thì là anh em chúng ta biết có rất là nhiều hột rất là nhiều cách để anh em ờ, vào sân chơi anh em có thể lắc nhiều kiểu để cho anh em có thể lắc nó hiệu quả hơn Đấy. tiếp tục cho anh em là nam châm thử cho anh em cái tăng ờ, tích của cái bộ hột tài xỉu để cho anh em ờ, đỡ phải ờ, hỏi tôi về cái bộ hột tài xỉu này nó có tăng hay không để thì đảm bảo với anh em luôn là bộ hột này nó hoàn toàn không tăng và mới nhất hiện nay mới nhất 2021 này dành cho anh em đi lắc cái nhé thì ngay sau đây tôi vào tôi sẽ test cho anh em và nói cho anh em cái bộ hột này nó đi như thế nào và cái cách chơi cái bộ hột này nó cái cách chơi tài cái cách chơi hột tài xỉu này cách chơi hột tài xỉu cây này và cái cách lắc tôi sẽ chia sẻ cho anh em khi mà anh em lấy cái bộ hột tài xỉu nhé thì cách lắc giữ tài giữ xỉu thì à, khi nào anh em lấy hột thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em đó thì uh, khi mà anh em đến sân chơi anh em sử dụng cái bộ hột này anh em lắc khi anh em lắc lắc đều tay Đấy. lắc anh em lắc đều tay thì cái bộ hồn tài xỉu này nó sẽ đi rất là đều cho anh em đều lên tới 90 phần trăm cho anh em thì cứ chén tài chén xỉu chén tài chén xỉu vẫn dính nước ok đấy, thì bây giờ tôi test lại cho anh em này đấy, thì test cho anh em bộ hột này nó đi đều như nào nhé tài tiếp tục xỉu 90 phần trăm là xỉu Đấy. tiếp tục 90 phần trăm tài Đó. xỉu Đó. đi rất là đều thì rất là đẹp thì ờ, cái bộ hột này khi mà anh em đi lắc thì là cái bộ hột này không phải là nó riêng đi về đều như thế anh em có thể lắc lên tài hay anh em lắc xuống xỉu anh em giữ tài giữ xỉu của cái bộ hột tài xỉu này thì nó rất là hiệu quả Đấy, thì cái quan trọng nhất của cái bộ hột tài xỉu này đó chính là cái cách lắc mà anh em thể giữ tài giữ xỉu được Đấy, thì tôi sẽ bảo giữ xỉu cho anh em đang xỉu giữ xỉu 126 thì cái cách lắc giữ tài giữ xỉu hay là cái cách lắc mà anh em để lắc nguyên tài hay anh em lắc nguyên xỉu thì khi mà anh em lấy hột thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc cũng rất là đơn giản thôi Đấy, rất là đơn giản thì anh em về anh em có thể là luyện anh em có thể luyện tay nghề của anh em Đấy, chứ không cái bộ hột này chứ không phải là anh em về anh em đi chơi luôn anh em lắc được luôn anh em điện thoại cho tôi tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc đó thì uh, tiếp tục trở lại với video tôi sẽ giữ xỉu tiếp cho anh em vừa rồi giữ vũ chén xỉu tiếp tục giữ xỉu cho anh em ba ba hai tiếp tục giữ xỉu đây bốn bốn hai hai hai năm chén này nó lên tài 11 Đấy, lên tài 11 thì cái, ờ, cái cách lắc giữ tài giữ xỉu thì anh em có thể về luyện anh em luyện thì nó sẽ uh, tỷ lệ mà anh em có thể giữ tài giữ xỉu được thì nó sẽ phần trăm của nó sẽ hơn Đấy, thì uh, anh em phải luyện văn ôn võ luyện Đấy, chứ không phải là anh em về anh em chơi phát là anh em chơi được luôn Đấy, không có nhé Đấy, thì uh, cái uh, cái à, video này để tôi à, chia sẻ cho anh em cái bộ hột tài xỉu không tang mới nhất 2021 này dành cho anh em để đi lắc cái để thì anh em có thể sử dụng cái bộ hột này anh em đi lắc nó sẽ đi theo ý muốn của anh em lên tới 7 đến 80 phần trăm và tỷ lệ thắng để anh em đánh ở bất kỳ những cái sân chơi hay những cái sòng tài xỉu nào thì anh em à, chỉ cần có cách lắc của cái bộ hột tài xỉu này và cái bộ hột tài xỉu cây này